xe tăng Object T-279, loại phương tiện thiết giáp chịu được sức công phá của bom hạt nhân. Xe tăng Object T-279 nặng 60 tấn, được thiết kế cho 4 người và có khả năng chống chọi trước các cuộc tấn công sinh học và hóa học và cả một cuộc tấn công bom hạt nhân. Object T-279 là một mẫu xe tăng được thử nghiệm và sản xuất của Liên Xô vào cuối năm 1959. Đây là loại xe tăng hạng nặng được chế tạo với mục đích chiến đấu trong các điều kiện địa hình hết sức phức tạp và khó khăn mà các loại tăng thông thường không di chuyển được, đảm nhận nhiệm vụ xuyên thủng các lớp phòng thủ kiên cố, vững chắc trong phòng tuyến của quân địch và có thể sống sót sau một đợt tấn công của vũ khí hạt nhân. Xe tăng Object 279 được dự tính biên chế trong lực lượng dự bị của Bộ Tổng tư lệnh tối cao và lực lượng cơ động mạnh. Mẫu xe tăng Object 279 này có thể được coi là biểu tượng cho một nguy cơ của chiến tranh hạt nhân, cũng là xe tăng hạng nặng cuối cùng của quốc gia vĩ đại Liên bang Xô Viết. Chiếc xe tăng Object 279 được bảo vệ tốt nhất trong lịch sử cũng như có hình dạng kỳ lạ nhất thế giới. Nó giống với một chú rùa khổng lồ. Ban đầu, với ý tưởng thiết kế và sản xuất mẫu xe tăng Object T279 là đảm đương nhiệm vụ phòng thủ trước mọi cuộc tấn công xâm nhập của kẻ thù, đồng thời kết hợp tác chiến ở các khu vực khó di chuyển nhất. Xe tăng Object T279 có trọng lượng 60 tấn, được trang bị động cơ diesel 2DG8M có công suất 1.000 mã lực, tốc độ tối đa 55 km/h, tầm hoạt động tối đa lên đến 300 km. Một điều đặc biệt nữa là mẫu xe tăng Object 279 có hệ thống chữa cháy tự động, thiết bị tạo khói và hệ thống sưởi ấm cũng như hệ thống làm mát khoang chiến đấu trong bom xe. Xe tăng Object 279 được thiết kế với một lớp vỏ giáp vô cùng vững chắc, với lớp giáp dày tối đa là 269 mm được bao phủ bởi một tấm chắn mỏng hình elip giúp bảo vệ chiếc xe tăng này khỏi loại đạn, đồng thời ngăn không cho xe tăng bị lật bởi sóng xung kích trong trường hợp nổ hạt nhân. Nó bao gồm các cấu trúc hình dạng bất thường có độ dày và độ dốc thay đổi. Tháp pháo được bao phủ toàn bộ lớp giáp với độ dày tối đa là 319mm, được thiết kế hình tròn và có các tấm bảo vệ giúp chống nhiệt. Vòng tháp pháo cũng được bảo vệ cẩn thận, an toàn với lớp bảo vệ hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Opvector 279 được trang bị pháo 130mm M65 và súng máy đồng trục 114mm với 800 viên đạn. Pháo được trang bị hệ thống nạp đạn bán tự động với tốc độ bắn từ 5 đến 7 phát trên một phút. Hệ thống kiểm soát bắn bao gồm máy đo xa quang học, hệ thống dẫn đường tự động và tầm nhìn ban đêm với đèn soi hồng ngoại chủ động. Một trong những lý do khiến dự án xe tăng này bị hủy bỏ cũng như các dự án xe tăng hạng nặng khác là do quân đội Liên Xô đã ngừng vận hành các loại xe tăng hạng nặng như vậy vào năm 1960. Mặt khác là bản thân ông Nikita Khrushchev là người ủng hộ một phương án thay thế xe tăng Object 279 bằng xe tăng tên lửa dẫn đường, trong đó nổi bật nhất là chiếc IT-1. Hơn nữa, quân đội Liên Xô muốn xe tăng có trọng lượng phù hợp để băng qua cầu của chính họ, trong trường hợp các tình huống phòng thủ quê hương tương tự như những gì xảy ra trong Thế chiến 2. Những khiếm khuyết này bao gồm cả khả năng nhanh nhẹn thấp, giảm hiệu quả tác chiến khi băng qua khu vực đầm lầy, cũng như việc sản xuất, bảo trì và sửa chữa phức tạp và tốn kém. Vì thế biến thể xe tăng Opsec T-279 không được tiếp tục sản xuất và biên chế trong quân đội hùng mạnh của Liên bang Xô Viết và nay là nước Nga vĩ đại. Nhưng một điều không thể không công nhận đó chính là mẫu xe tăng độc nhất vô nhị cả về hình dáng, từ kích thước khổng lồ cho đến khả năng tác chiến, sức chịu đựng và có thể sống sót trong một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân thì quả thật là mẫu xe tăng có 102 của lịch sử sản xuất và chiến đấu của các mẫu xe tăng trên thế giới đương đại. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Chúc quý vị cùng gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Quý vị thương mến, hãy ủng hộ và đăng ký kênh vào web 24. Trân trọng và cảm ơn, thân ái và hẹn gặp lại.